cuộc sống cuộc đời cứ quá với sister cuộc đời cứ quá với sister ta tung tăng mọi nơi ta sẽ xưa niềm vui sống nước trong lành mình tìm đến ngay nước tươi ngọt này Những ca mép Twister tươi trẻ sức sống từ thiên